phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất tháng 7 Bom Ho Quỷ Dữ với sự tham gia diễn xuất của nam tài tử châu Á Lee Jong Ki, nữ diễn viên xinh đẹp Mon Cha Won và cùng với sự tham gia diễn xuất của Yan He Jin, Seo Hin Bo. Bom Ho Quỷ Dữ Nội dung phim kể về một người đàn ông chi giấu quá khứ tàn nhẫn của mình và thay đổi danh tính trong khi người vợ thảm tử theo dõi quá khứ của anh ta Cha Jinbon do Mon Chabon đóng là một người thám tử. Cô kết hôn với Beth Hesum do Lee Jun Ki thủ quay và họ đã có một đứa con gái. Beth Hesum có vẻ như là một người chồng và người cha tốt nhưng anh che giấu quá khứ tàn khốc của mình và sống với danh tính của một người khác. Cha Jibon lừa dối vợ hoàn toàn và che giấu sự thật trong quá khứ sẽ ra sao khi người chồng bạn yêu thương suốt 14 năm Hóa ra lại là kẻ giết người hàng loạt Người chồng bạn cho rằng mình hiểu anh ấy hơn cả bản thân anh ta Hóa ra lại là người che giấu những bí mật đáng sợ Rùng rợn kịch tính Nhưng nếu bạn cho rằng những người yếu tim khó có thể xem được Thì hãy bình tĩnh đón theo dõi từng diễn biến khó lường của bông hoa quỷ dữ Hoa của quỷ để nhận ra rằng sự thật cuối cùng bộ phim Vẫn là những thông điệp sự thật và bản chất của tình yêu Bông hoa được yêu mầm tội ác liệu sĩ bung nở thành loài ho của quỷ dữ. Hãy đón xem phim sẽ được phát sóng vào lúc thứ tư thứ năm hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên đài cấp TVN. Bộ phim Đây là bộ phim Hàn đầu tiên kết hợp giữa hai yếu tố tình cảm lãng mạn và giặc găng. Kịch tính phim được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Kim Trung Ghi, biên kịch Do Trung Hy. Nếu yêu thích video, hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông hình bên phải để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn.